Ten ten ten ten ten ten ten Ready Entertainment Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình của Trần Dần Ê nhầm nhầm nhầm Chương trình của ảo thuật gia Phong Cận TV Xin giới thiệu với bạn, mình chính là ảo thuật gia đại tài phong cận TV đây Ta da, yeah <laughs> Ok, và ok anh em ơi, hôm nay nè mình đã quay trở lại Mini World để làm thêm một video mới cho các bạn xem rồi đây Để các bạn biết video hôm nay mình sẽ làm gì hôm nào Và mấy bạn có thấy mình đang mặc bộ đồ gì không nào, thấy đẹp không? À, hôm nay nè bạn ơi, mình sẽ trở thành một ảo thuật gia nha Và mình sẽ biểu diễn ảo thuật ở trong Mini World cho mấy bạn fan của Mini World xem luôn nha Đó, nghe ghê không? Nghe ghê không?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 các bạn ơi Và hiện tại lại là Phong đã đến ngay cái sân khấu biểu diễn ảo thuật của Phong rồi nè Đó bạn thấy không Một cái sân khấu cực kỳ bự Cực kỳ hoành tráng lợi luôn đó Và bạn hãy xem đây Và đây các bạn coi nè Bạn thấy không Trước mặt chúng ta là những vị khán giả của chúng ta nè anh em ơi nè thấy không Có cái thành viên của Hero Team nè Anh Mr. Dịch nè Kairon Simmy Kamui nè đó thấy không Các bạn thấy hôm nay là Phong biểu diễn ảo thuật là đông người đến coi không <laughs> Ok thì à, trước khi à, vào à, cái màn biểu diễn ảo thuật của à, gọi là ảo thuật gia đại tài à, Phong Cận TV gì xin đề nghị à, các à, quý vị khán giả cho một tràng pháo tay yeah. yeah yeah yeah ok cảm ơn quý vị cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã gọi là đến đây để xem chương trình ảo thuật của phong cận ok thì không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu đến với chương trình ảo thuật của ảo thuật gia phong cận tv ảo thuật gia đại tài nhất thế giới mini world yeah Ve đi mọi người Ve đi yeah. yeah. yeah. à, đúng rồi phải ve lên vậy hiểu không khi Tao mình coi mà nó bắt mình ve hai lần <laughs> ok thôi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào let's go rồi ok bạn ơi ờ, ờ, hồi hộp quá bạn ơi đây là lần đầu tiên mình biểu diễn ảo thuật ở trong mini world không biết mình có diễn được hay không đây ok mấy bạn hãy coi mình biểu diễn nha ừ, ừ, ừ. ok ok rồi bắt đầu nè à ok và đến với mục đầu tiên tôi sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật biến ra bồ câu có mấy bạn có muốn coi biến ra bồ bồ câu không nào muốn không có wow. muốn đúng không ok rồi bây giờ tôi biểu diễn biến ra bồ câu cho các bạn coi nè đây xin giới thiệu với những người khán giả đang ngồi bên dưới cùng với những bạn đang xem video của mình mấy bạn hãy xem đi nha xem mình biểu diễn nè ở đây mình có một cái hộp đó mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn coi nè đó mở cái hộp ra nè đó như mọi người đã thấy ở trong cái hộp này hoàn toàn không có gì cả thấy không mọi người thấy không ừ thấy đúng rồi không có gì hết đúng không? Ok, bây giờ là Phong sẽ đóng cái hộp lại đẩy nắp lại nè, đó đẩy nắp lại nè đẩy hết nắp lại luôn Ok, rồi Cho coi lại một lần nữa nè Không có gì bên trong hết nha Thấy không? Rồi ok, đóng lại nè Bụp Mọi người hết xem đi nha một hai ba Úm là xì bùa Bum Biến ra con gà Ta da ừ. Ghê không? Ghê không? Thấy không? Biến ra con gà này thấy không? Đó mấy bạn thấy mình biểu diễn ghê không các bạn ok gà cút ra nãy phong tao là biến ra con chim bồ câu mà sao giờ thành con gà đi ủa sao cực kỳ hả? Ủa, ủa thì à, thì à, ở trong mini world đâu có bồ câu đâu cho nên đành phải biết cái con gà thôi chứ sao? <laughs> chứ sao? Okay. Ủa cái gì miễn miễn miễn là có biến ra được rồi hiểu không? Ok lại nè, lại nè, coi nè nha. Đây mở lại lần thứ hai cho coi nè, đó. Bên trong hoàn toàn không có gì thấy hơi khó gì hết thấy không này không? Không có gì hết nha. Ok. Đóng lại nè. Đó, đóng lại nè. Ok. Coi lại nha. Một hai ba um bella Bum biến ra thêm con gà nữa à, ok thì cái sâu màn biểu diễn này phong sẽ làm một bữa kfc cực kỳ ngon để đẩy những vị khán giả của phong đó bạn thấy ghê không đó <laughs> ok rồi ok vậy là màn biểu diễn biến ra bồ câu à không nhầm màn biểu diễn biến ra con gà đã hoàn thành bây giờ quý vị hãy cho thêm một chàng pháo tay nữa phong sẽ diễn đến màn tiếp theo ok rồi Bây giờ tôi xin mời một vị khán giả ngồi bên dưới lên đây để biểu diễn cùng với tôi Có ai không ạ? À? Có ai không? À, à đó đó Vậy Simmy à Thôi thôi Tiết mục này mình nghĩ rằng là mình sẽ dành cho con trai đi à, Mình sẽ chọn uh, Mr. Dịch Mr. Dịch Lên đây ờ, Rồi em mời anh anh Dịch lên đây Anh gà cút Anh gà cút ra Cút Ok rồi đây trước khi biểu diễn thuật thì em sẽ tặng cho anh một cái đùi gà để uh, gọi là anh ăn à, đó ok rồi bây giờ mấy bạn hãy xem đây ở đây mình có một gọi là một cái hộp bự hơn hồi nãy mình sẽ mở cho bạn coi nha đây mở cái hộp này nè đây mấy bạn coi nè thấy không bên trong không có gì hết mình chui cho bạn coi nè thấy không không có gì hết nha ok rồi bây giờ em sẽ mời anh dịch chui vô cái hộp đó chui vô đây anh ở ờ, chui vô chắc có thúng vậy yên tâm <laughs> anh chui vô em úm ba la xì bùa búng tay cái ba bá ba bá ở nhà sống mạnh khỏe em đi ok rồi anh anh anh dịch tiếng im bên đây nha ok bạn chuẩn bị coi mình nè mình búng tay cái là anh dịch sẽ biến thành một con gà nè đó coi này nha đây nè <laughs> coi nè anh dịch đang đeo trong cái hộp đó mấy bạn mấy bạn khán khán khán giả có nhìn thấy không đó anh dịch đang trong cái hộp nha ok bây giờ mình sẽ đóng cái hộp lại nè anh dịch bình yên bình bình an nha anh ok yên tâm có con gà trên đầu thôi vấn đề gì đâu ok rồi ok, bây giờ dịch đã nằm trong cái hộp rồi các bạn ơi Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với điều bất ngờ nha Các bạn hãy xem đây một hai ba Umbrella Shibo hồ biến Chiu Đó là anh dịch sẽ biến mất Ta à, Thấy ghê không Thấy ghê không Anh dịch biến mất tiêu rồi nè Đó tôi chui đây tôi, không thấy anh dịch đâu luôn Lên kiểm tra lên kiểm tra lên kiểm tra đi kiểm tra đi Thấy không Không có gì luôn đúng không Đó ghê chưa rồi ok, mời mời mọi người xuống xuống lại uh, gọi là uh, sân khấu. Ok rồi. Bây giờ mọi người hãy xem đây, mình sẽ đóng cái cửa cái cửa này lại, đóng lại. Đó, đóng lại. Ok. Bên trong không hề có ai cả nha. Ok. Đóng lại nè. Rồi ok các bạn hãy coi mình đó nha. Ừ, chuẩn bị nè. 1 2 3 umbrella chibua. Ủa? Cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? bạn nói What the... Ủa what the hell Ủa mấy bạn ơi tính ra là mình biến ra anh dịch Mà sẽ điên con ngựa mặt ngu xuất hiện vậy Cái cái gì kì vậy ê, ê, Chui chui chui vô lại mày Chui vô lại chui vô lại mày Cái lết chui vô lại chui vô lại mày Trời ơi con cái con ngựa mặt ngu này tự nhiên đâu xuất hiện vậy à, à, à, Rất rất là xin xin lỗi mấy bạn hồi nãy Chỉ là một à, tiết mục à, nó bị lỗi thôi Xin lỗi bạn nha Ok lại làm lại làm lại à, Mấy bạn chuẩn bị coi nha Ơi Ơi Umma Shibu anh dịch xuất hiện Bum à, vỗ tay vỗ tay liền ờ. em biết anh đi đâu mà anh đến nơi nào nó tối thui chỗ bắt thui quắc sao đâu bây giờ em hẹn hồ về hay vậy hả hồi nãy á, em biết anh chui vô toilet nhà em á dịch <laughs> thôi không không không chứ bên phong em đi cho khác ai lên dưới dùng bên tôi mệt quá <laughs> ok và vừa rồi chính là tiết mục biểu diễn biến anh dịch biến mất và xuất hiện lại mấy bạn thấy có hay không nào ờ. à, nếu thấy hay thì nhớ để lại một like ủng hộ cho phong nha ok rồi Bây giờ tiếp theo nữa mình cần thêm hai người để lên biểu diễn chung với mình một tiết mục nữa. Ai nào? Cai không? Cặp đôi, cặp đôi, cặp đôi, cặp đôi. Cặp đôi hả? Ok cũng được nè, cai ron với Simi, ok hợp lý rồi. Xin mời à, hai bạn lên khán giả. À, lộn nhầm, lên sân khấu nhầm. Hai bạn khán giả lên sân khấu rồi ok. Bây giờ hai bạn hãy à, chào à, những vị à, khán giả đang ngồi bên dưới đi nào. Hello. Ôi, chào tôi. À lộn, chào mọi người. Ok. Rồi, Hôm nay Phong Cận sẽ bị diễn ảo thuật cùng với cặp đôi Simmy và Kairon nữa Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tiết mục ảo thuật này nha thì các bạn xem đây đằng sau lưng của mình đang có một cổ máy đó và cổ máy này là hai cái hộp cũng y hệt cho cái hộp này thôi không có gì hết đây mình sẽ mở cho bạn coi nè đó mở ra đó mở ra nè okay. mọi người yên tâm nha ok rồi bên trong cái hộp này hoàn toàn không có gì hết nha bạn ok bây giờ mời sim chui cái hộp màu hồng ok mời okay. cay chui vô hộp màu đen ok rồi Bây giờ mình sẽ đóng nắp hộp lại Đó ok Đóng nắp hộp lại Rồi ok Cái đó anh sẵn sàng chứ à, ui, Giờ đến đây rồi đến đây rồi Con, con được cái ảo thuật Blackpink đang học Đúng rồi Sao nó có con Lisa Lisa Lisa Một tí nữa em sẽ à. biến Simmy thành Lisa Việt Nam Đó Còn Kyron thì em sẽ biến mất bộ Biến mất hết cái bộ đồ của Kyron Đó hợp lý không Đấy Em giỡn thôi giỡn thôi giỡn thôi <laughs> Ok Rồi rồi ok bạn ơi, bây giờ các bạn hãy nhớ nha Bên đây chính là Simmy nè, còn bên đây chính là Kairon nè nha Bạn nhớ nha, ok Bây giờ mình sẽ diễn cho bạn coi nè Đây, mình sẽ khởi động cỗ máy lên Búp Đó, ok Bây giờ hai cỗ máy đang liên kết lại nhau các bạn ơi Và bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không một tí nữa Simmy đang đứng bên đây đúng không Simmy sẽ xuất hiện qua bên đây đó còn Kairon đang đứng bên đây Kairon sẽ xuất hiện qua bên phần bên đây đó bạn thấy ghê không đó hoán đổi vị trí bạn ơi ok bây giờ mình sẽ úm với la xì bùa nha bạn ok mọi người đã sẵn sàng chưa sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không ok một hai ba úm ba là úm ba là xì bùa bum ok rồi mở ra hai người ok phải từ mình mở sim ra trước ok mở nè hey. What? Ủa, ủa gì kỳ vậy ta Tính ra mình kêu là Mình kêu là hoán đổi vị trí Mà tại sao Simi tự nhiên có cái đầu Có cái đầu với cái thân là hoán đổi như vậy Ủa kỳ vậy Ủa sao cái của tôi là thánh này á, Ủa kỳ vậy kỳ vậy Ủa còn, còn, còn cái đó đâu Cái gì Vị trí đổi giới tính rồi Trời ơi hoán đổi giới tính rồi Kairon biến thành con gái các bạn ơi Còn Simi biến thành con trai Không được không được được Chui chui vô lại Chui vô lại chui vô lại Nhanh lên chiêu lại chiêu lại trời ơi chết rồi chết rồi chết rồi bạn ơi ảo, ảo thuật bị lỗi ảo thật bị lỗi rồi ok lại lại lại bây giờ mình sẽ biến hai người đó trở lại bình thường nha ok ok trời ơi sợ quá bạn ơi ok úm ba là úm ba là xì bum ok tắt cái máy đi rồi mở ra Simi đã trở lại bình thường Trời đất ơi cái gì vậy trời Trời khó hiểu vậy Yên tâm đi Sim Sim đã trở lại bình thường rồi Ok rồi Simi đã quay trở về Bây giờ tới lượt Kairon Ủa Kairon trở lại bình thường luôn hả Trời may quá Trời ơi may quá các bạn ơi Xém nữa Mình mà gọi là biến tầm bậy tầm bạ một tí nữa Là Kairon với Simi gọi là hoán đổi giới giới tính cái là một tí nữa Mình không biết phải kêu đứa nào là bạn chị Đứa đứa đứa nào là anh luôn trời Sợ quá bạn ơi Ok lại Ok hay à, hồi nãy là một tiết mục biểu diễn ảo thuật biến đổi giới tính <laughs> của ảo thuật gia phong cận tv ảo thuật gia đại tài nhất mini world còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo nha bạn nha ok ok trời ơi hỡi con nãy giờ con con con ok tiếp nè à, tiếp theo em xin mời à, một vị khán giả lên biểu diễn với em tiếp cà lôi cà lôi à. Lui, à. Lui hả ok ơi em ơi nhưng mà nhớ là đừng có lỗi như lúc nãy nha chị sợ. yên tâm <laughs> yên tâm đi chị sẽ không bị lỗi đâu yên tâm tâm ok như hồi nãy mọi người đã nhìn thấy em đã biểu diễn một tiếng một ảo thuật là biến anh mít dịch trong cái hộp này biến mất đúng không mọi người thấy đúng không ừ. ok bây giờ em không cần cái hộp này luôn em biến mất chị ca mui mà không cần cái hộp luôn nghe ghê không cái gì vậy đó mọi người hãy nhìn đây trên tay của em chính là một cây kẹo mút thần kỳ đó cây kẹo mút này có thể có sức mạnh phép thuật đó là giúp cho em gọi là có thể biến mất bất cứ ai mà em muốn đây mọi người hãy xem nha mời chị camui à, ra ra phía phía phía giữa phía giữa nè phía giữa nè ok ok ok từ từ từ từ nha đừng nói nha yên tâm yên tâm ok mọi người hãy xem đây một hai ba um ba la xì bù mới là xì bù bum này hình như nó hơi lỗi bạn ơi lại lại lại lại um, lại lại um, ấm mà là ấm mà là shibua bum đó camui biến mất tiêu luôn rồi camui rồi bay hay quá rồi xong xin bao à mấy mấy mấy mấy bạn ơi mấy bạn ơi chết tôi rồi hình như tôi tôi tôi lấy ngầm cái cây gọi là biến biến mất tôi lấy lộn thành cái cây gọi là quấn cho ta bay bay lên trời rồi à, toan luôn rồi ok ok hoàn toàn mấy bạn yên tâm đi mình có cách rồi à, thì à, chương trình biểu diễn nghệ thuật của phong cận đến đây kết thúc xin chào quý vị khán giả chạy đây chạy chạy chạy chạy bạn chạy chạy chạy chạy chạy chạy à thật lỗi rồi tao nó này coi luôn Hey, trời ơi bạn ơi chán ghê luôn á Hôm nay mình diễn ảo thuật gì đâu mà diễn tàn lỗi không à Cái gì đâu mà biến Simmy với Kairon hoán đổi với dây dây dây tính Còn biến bà Camui bay lên trời luôn bạn ơi Trời ơi lỗi tùm lum la hết à Nhưng mà không sao Dù gì thì mình cũng đã diễn xong rồi Nếu như bạn thấy thích